nào là tiếng Trung này tiếng Anh rồi tiếng Việt nha đó rồi tiếng Hàn Quốc này Ok thì mục đầu tiên ấy là mục uh, tên đăng nhập thì em sẽ tiến hành uh, nhập tên uh, tài khoản tên người dùng của anh em nha đó sẽ có từ 8 cho 16 cái tự này viết liền không giấu cho mình nha bao gồm có thể cả chữ số nữa anh em nha kém nữa thì em sẽ tiến hành tạo một cổng đăng nhập này rồi xác nhận lại một cổng một lần nữa kém nữa ở mục mã lý thì em giữ nguyên cho mình nha sau đó mục uh, số điện thoại di động thì em sẽ chọn là cộng 84 này đó sau đó nhập số điện thoại của anh em rồi nhập tên thật này nhập tên thật thì uh, tên theo chứng minh thư của anh em đấy rồi sau đó anh em sẽ nhập mật khẩu rút tiền tức là mật khẩu thanh toán đấy đó rồi xác nhận lại mật khẩu thanh toán một lần nữa này rồi kiếm được mục mã xác nhận thì em sẽ nhập uh, dãy số phía bên phải vào này rồi sau đó tích chọn vào tôi đã đạt đến 18 tuổi và tôi đồng ý với các điều khoản dịch vụ và cuối cùng nhấn vào đăng ký ngay để tiến hành tạo một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100 trăm nha Ok sau đăng ký tạo tài khoản thành công rồi thì em tiến hành đăng nhập như bình thường cho mình nha em sẽ tiến hành nhập tên đăng nhập này sau đó nhập mật khẩu đăng nhập rồi nhập mã xác thực ở bên phải này vào rồi kiếm nữa thì em có thể à, nhấn lưu tài khoản cũng như lưu mật khẩu và nhấn vào đăng nhập để tiến hành đăng nhập ha ok sau đăng nhập thành công rồi thì đây sẽ một thông báo như này là thông báo quan trọng này thì ở đây sẽ có rất nhiều thông tin luôn cũng như khuyến mãi này khuyến mãi lạp lần đầu cho thành viên mới cũng như tương lai đôi bên cùng có lợi dành riêng cho đại lý anh em nhé đó rồi những thông báo về bảo trì này kỹ hoàn trả này em thể quan sát thấy nhá sau đọc xong rồi em nhấn vào dấu x này này rồi thì đây chính là giao diện trang chủ của app HI Football này. Đó, thì ở đây sẽ có rất nhiều cái thông tin luôn. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ một cái thông tin ờ, cực kỳ mới, cực kỳ ờ, quan trọng luôn anh em nhá. Đó chính là bước tiến mới trong hoạt động của tổng đại lý nhá. À, chính thức thành lập công ty tiếp thị ở Quảng Bá trên thị trường Việt Nam. Công ty chủ yếu hoạt động quảng bá những thương hiệu lớn trên toàn cầu tại thị trường Việt Nam anh em nhá. Cũng như là buổi tiệc khánh thành à, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn à, HI Sport này sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 5 năm 2022 tại trung tâm hội nghị à, Game Center số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh anh em nha. Đó, đây là một sự kiện mình thấy cực kỳ lớn anh em ạ. Tất cả đại lý à, thuộc hệ thống đầu tư HI Plus đều có thể tham gia. Mỗi tuyến tổng đại lý cần lên danh sách khách mời tham gia chốt trước ngày 30 à, tháng 4 năm 2022 anh em nha. Đó, kính mời tất cả các thành viên cũng như đại lý thuộc hệ thống đầu tư đại lý Hùng Mạnh Group đến tham gia buổi tiệc. Những thành viên nào bớt được uh, chút thời gian quý giá để tham gia thì vui lòng nhắn tin liên hệ với Lick Telegram mình để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Đó để đăng ký và nhận thiệp mời từ tổng công ty anh em nhé thì ở đây sẽ có mã số công ty thì uh, link mã số công ty mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha và ngoài ra một thông tin nữa nhé là đại lý đang có chương trình khuyến mãi cho những người uh, thành viên mới nạp lần đầu anh em nhé đó anh em lướt sang này đây khuyến mãi lạp đầu dành cho thành viên mới người dùng lạp tiền lần đầu tiên ấy lạp 500k sẽ tặng ngay 30k nha có là lạp 1 triệu tặng ngay 60k này rồi lạp 5 triệu sẽ tặng ngay 150 nghìn lạp à, ở đây là 10 triệu anh em ạ tặng ngay 300 nghìn rồi các mốc khác này đó em thể qua sang này nha là lạp 100 triệu anh em sẽ được tặng ngay là 2 triệu anh em nha đó mình thấy đây cũng là một chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn anh em nha Chính vì thế anh em có thể lạp đầu tư với số vốn tối thiểu là 500.000 anh em nha để thao tác trải nghiệm về cách hoạt động của nền tảng cũng như là cách hoạt động kiếm tiền của đại lý. Đó hiện tại nếu không có vốn thì em rất khó tìm được một công việc online có thể thu nhập ổn định. Ngay cả khi à, tìm được à, thì thu nhập của anh em cũng rất hạn chế đúng chưa ạ? Đó ở đây à, anh em có thể kiếm tiền cùng app này cũng như là công việc buôn bán kinh doanh mọi việc sẽ dễ dàng hơn khi anh em có trong tay một chút vốn đúng chưa ạ? Vốn để tham gia đầu tư cùng đội không nhiều, chỉ với thấp nhất là 500 000 thì em sẽ nhận được khuyến mãi hấp dẫn từ nền tảng cũng như là nhiều tài khoản để có thể uh, có rất nhiều lợi ích từ hoạt động à, của đội nhóm và hủy bỏ quyền lợi bảo hộ vốn đối với thành viên đó anh em nhé. Hàng ngày thì sẽ có mini game cho những phần thưởng về tài khoản ngân hàng anh em nhé. Kế hoạch phát triển hiện tại của đội nhóm là giúp mọi người trên khắp mọi miền Tổ quốc là đều có thể kiếm được tiền dù ở đâu đi nữa và sẽ phát triển có văn phòng đại diện khắp ở các tỉnh thành phố anh em nhé. Ok, tiếp nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em những mục khác nha. Anh em quan sát góc phải à, dưới cùng này. Ở đây ngoài ra anh em có thể tải ứng dụng về sử dụng trên điện thoại của anh em nha. Đó, rồi uh, About HI này, tức là giới thiệu về uh, nền tảng HI này, này. Anh em có thể xem video nha. Ok, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta nạp tiền vào app này để có thể uh, tham gia chương trình khuyến mãi kia nha. Anh em nhấn mục uh, ví tiền cho mình này. Sau đó anh em chọn nạp tiền đây nha. Ok, thì ở đây anh em sẽ chọn phương thức nạp tiền này sẽ có rất nhiều các phương thức nạp tiền nha nào ngân hàng trực tuyến này rồi quét mã QR cũng như là banking này hay là ATM anh em nha anh em sẽ tiến hành chọn à, loại phương thức phù hợp này dù đây mình chọn là quét mã QR nha đó để tiện lợi hơn này sau đó thì anh em sẽ tiến hành nhập số tiền anh em muốn làm anh em lưu ý nhé là min nạp chép này là 200.000 đồng nha và số tiền nạp tối đa là 300 triệu này đó ngoài ra bên dưới sẽ có các lưu ý này đó cũng như là phí rút tiền là 3% phí rút tiền là nền tảng USDT là 5% tỷ lệ số lượng của trong web này là 1.000 đồng tức là đơn vị là nghìn đồng anh em nhé Vừa nãy thì mình đã chia sẻ với anh em rồi là anh em sẽ nạp tối thiểu 500.000 để có thể uh, nhận được uh, chương trình khuyến mãi kia nha. Rồi đây mình sẽ làm 500.000 chẳng hạn này, mình sẽ nhập là 500 thôi nha. Sau đó nhấn vào gửi đi này. Rồi chọn ngân hàng anh em muốn nạp nha. Ở đây sẽ có ngân hàng Á Châu này, ACB và ngân hàng Công Thương Vietinbank này. Rồi đây mình chọn ngân hàng Á Châu nha, ACB này. Sau đó thì sẽ nhấn vào xác nhận gửi ha. Ok thì lúc này sẽ một giao diện là chuyển tiền như này ở đây sẽ có hình ảnh mã QR này đó thì em sẽ hành quét mã QR này Tiếp nữa là nội dung điền tức là nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản đấy đó em nhớ nhập chính xác nha như đây là 49106 này đó ở đây sẽ có các hướng dẫn nhá mở QR Pay lên trên mobile banking này quét mã QR xác nhận số tiền hoàn tất thanh toán Ok thì đó là cách nạp tiền vào này thì em quan sát này là mình ở đây thì mình cũng đã nạp 200.000 vào rồi và anh em cũng lưu ý nhá là trước khi nạp tiền ấy anh em sẽ tiến hành liên hệ với link uh, Telegram mình để dưới phần mô tả nội dung của video nha để em có thể nhận ngay 100.000 hoàn toàn miễn phí luôn nha như ở đây là mình nạp tiền xong rồi mình mới liên hệ nên mình không được nhận nha đó anh em đặc biệt lưu ý cho mình phần này nha tức là anh em phải liên hệ trước khi nạp tiền nha thì em mới có thể nhận ngay 100.000 hoàn toàn miễn phí kia nha ok thì đó là cách nạp tiền tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em là cách chúng ta là kiếm tiền trên app này nha đó đối với những em nào đã nạp tiền rồi ấy, thì em sẽ tiến hành tham gia vào nhóm bảo toàn vốn bảo hiểm vốn nha đó thì đường link tham gia nhóm ấy mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha Ok thì nhóm bảo toàn vốn à, có tên là HI à, Splat à, Hùng Mạnh Group này và hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 trận bảo toàn vốn ở giải đấu Wanda National League nha thời gian diễn ra trận đấu là 20 giờ này và trận đấu bảo toàn vốn đây là Root Zero FC với là SC Kyovu này và tỷ số chúng ta được bảo toàn vốn đây là 2-0 anh em nha lợi nhuận anh em thu được sẽ là 2,47% Ok, phân tích dữ liệu trận đấu này, độ ổn định này, thực hiện theo kế hoạch bảo toàn vốn. Cần chú ý những điểm sau này. Em nhớ đọc và năm lưu ý này nha. Ok, ok thì bây giờ mình sẽ quay trở lại app này. Đó, vào mục uh, trận đấu này ha. Chọn mục trận đấu này. Kế tiếp thì em sẽ tiến hành uh, chọn mục hôm nay nha. Tìm đến trận đấu lúc 20 giờ nha. 19 giờ này. Ok, 20 giờ này. Rồi đây chính là trận đấu vừa nãy này. Lutsiro FC và SC Kiovu này anh em nhấn chọn vào nha sau đó anh em nhớ chọn đúng đến tỷ số là 20 nha đó lợi nhuận 2,47% này anh em nhấn chọn là ha rồi kế tiếp đây thì em sẽ tiến hành nhập số tiền anh em muốn giao dịch như đây là mình có 200 thì mình sẽ giao dịch 200 này đó hoặc là có thể nhấn vào đây này cộng 200 này ok đây nhá cộng 200 này tiếp theo thì em sẽ nhấn vào xác nhận giao dịch nha ngoài ra ở đây sẽ có các thông tin này em có thể đọc nha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 tiếp nữa thì uh, ngoài ra anh em có bất kỳ câu hỏi thắc mắc vấn đề nào ấy thì em sẽ tiến hành liên hệ với chăm sóc khách hàng online đây nha đó rồi kế nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho em mục uh, ờ, giao dịch này anh em quan sát này là vừa nãy mình giao dịch là trận đấu này ha đó ok bây giờ anh em sẽ tiến hành chụp ảnh màn hình lại sau đó gửi lên nhóm bảo toàn 4 kia ha ok mình sẽ chụp màn hình lại này rồi lưu này sau đó quay trở lại uh, nhóm nhá tải lên này rồi ok như vậy mình đã gửi ảnh thành công bây giờ thì em sẽ quay trở lại app này tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em à, cách chúng ta rút tiền nhá anh em quay trở lại mục ví tiền này sau đó nhấn vào rút tiền này ok thì đây anh em sẽ tiến hành chọn ngân hàng anh em một rút thì uh, trước khi rút tiền ấy anh em sẽ tiến hành thêm thẻ ngân hàng cho mình nhá anh em nhấn mục uh, này này đó thì ở đây sẽ có mục uh, thêm thẻ ngân hàng anh em sẽ tiến hành thêm thẻ ngân hàng như bình thường nhá Giờ quay trở lại mục à, rút tiền nha, Ok. Nhấn rút tiền này. Rồi chọn ngân hàng này. Vừa nãy mình đã thêm ngân hàng này. Rồi kiếm được mục mật à, khẩu rút tiền thì em sẽ hành nhập mật khẩu rút tiền, mật khẩu thanh toán của anh em. Rồi sau đó nhập số tiền anh em muốn rút này. Anh em lưu ý nhé, là min rút cho app này là 200 000 nha. Cũng như là phí rút à, đối với ngân hàng này là 3%, còn phí rút đối với tiền điện tử ấy thì sẽ là 5% anh em nha. Đó giới hạn nhu cầu rút tiền 200 này, khối lượng giao dịch hợp lệ này,